một phố lơ là lỡ pha vào đôi má đêm anh mà vội đánh con tim cha vì em chấm lấy hồn em từ sâu thắm miền mình say sưa những ngày nắng cho anh bên chút tương tư vào dòng tới yeah. nhạc đã có những bối rối khi yêu không lên ngôi chẳng đã muốn câu ca trên màu đã lướt đi yêu đất theo dọn vàng rằng em ở cùng tôi rồi từng đêm qua đi lòng anh đêm xuyên sao trời ngã xanh thêm nhẹ lên màu yêu đó anh đã lạc vào cả một bầu trời tiếng nhạc này chẳng ngọt ngào ngất ngây nhưng sẽ ngất ngây chúng nói là muốn được tay đi cùng em phiêu du khắp trong đất trời mây yeah muốn tay nụ cười ấy luôn giản sàng trên đôi môi em thêm nồng say sự cuộc đời đầy những suy tư chơi với phong ba cơ bên anh xin đôi lời người đàn ông do quê đi nơi anh sống mong anh nơi khai chạm bờ vai lãnh hoa đi tìm ai anh vẫn luôn ở đây chưa tiếng những ngày bạn mai cất câu những bối rối khi yêu thương nên ngồi chỉ đắm câu cay trên môi khung trời yêu mộng mơ không nói sai